Nga Sơn, mảnh đất địa linh nhân kiệt nằm ở phía đông bắc tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây gợi nhắc một miền quê cổ tích với mỗi ngọn núi, con sông, cánh đồng đều thấm đẫm một màu huyền thoại. Về Nga Sơn là về với ý chí kiên cường của một thời Mai An Tiêm khai khẩn đảo hoang với câu chuyện tình của chàng Tư Thức và nàng Giáng Hương. nói đến sự tích mai ăn tiêm và quả dưa hấu đỏ. Và cho đến ngày nay thì người dân Nga Sơn vẫn luôn tỏ lòng thành kính biết ơn đối với người đã có công à, xây dựng quê hương từ buổi đầu bình minh của đất nước. Và đền thờ Mai An Tiêm chính là minh chứng cho lòng thành kính của người dân Nga Sơn đối với ông. Chào, chị Chào các bạn ạ. Xin được giới thiệu với các anh chị đây là đền thờ mẹ An Tiêm, đền tọa lạc ở xã Nga Phú, huyện Nga Sơn. Đền nằm ở thế rồng trầu voi phục với hai bên là hai dãy núi cao, lưng đền tựa vào núi như một chiếc ngai vàng vững chắc. Đền thờ mẹ An Tiêm được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Nằm dưới chân một ngọn núi, có hình như một quả dưa nên mọi người ở đây gọi là núi quả dưa. Theo truyền thuyết kể lại, Mai An Tiêm vì làm Phật ý vua Hùng nên bị đẩy ra đảo hoang, nay là vùng đất Nga Sơn, Thanh Hóa. Tại đây, vợ chồng Mai An Tiêm đã chăm chỉ làm ăn, gây được giống dưa hấu quý, ngon ngọt, tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến trao đổi và đưa về đất liền dân vua. Vua Hùng sau khi biết rõ nguồn gốc của loại quả quý đã xuống chiếu gọi Mai An Tiêm trở về. Từ đó, ông được coi là ông tổ của nghề trồng dưa hấu ở Việt Nam. Và để tưởng nhớ công ơn của Mai An Tiêm, người dân Nga Sơn đã lập đền thờ ông và tổ chức lễ hội vào ngày 12 tới ngày 15 tháng 3 âm lịch hàng năm. Tiêm thì không phải là một cái nhân vật xa lạ với người dân, dân Việt Nam nhưng mà đền thờ Man Tiêm thì không biết là có cái lịch sử từ bao giờ bởi vì đây vẫn là một cái điều mà nhiều người không biết đến. Đó. Các anh các chị là à, đền thờ Man Tiêm thì được xây dựng từ rất lâu đời và đã trải qua nhiều lần tu sửa nhưng mà cho đến nay thì uh, theo các dữ liệu còn lại thì cũng chưa thể xác định được là đền thờ chính xác được xây dựng vào năm nào. Chỉ biết là lần tu sửa mới nhất là vào năm 2010 ạ. Cái ngôi đền này thì kiến trúc của nó thì có cái gì đặc biệt ạ? Dạ, Ờ, đền thờ Mai Am Tiêm thì được tu sửa lại theo cấu trúc đình đền Việt Nam dựa trên cái nền móng cũ nhưng mà mang đậm dấu ấn của phong cách thời Nguyễn là với năm gian tiền bái và bốn gian hậu cung. À, gian hậu cung thì có thờ thân phụ thân mẫu của Đức Thánh Mai An Tiêm và Đức Thánh. Trên tay Đức Thánh thì có cầm quả dưa hấu đỏ tượng trưng cho cái công đức của ngài và gian tiền bái thì là thờ Áp Lãng chân nhân À, đây là nơi sinh hoạt tâm linh thường xuyên của nhất là người dân xã Nga Phú nói riêng và người dân của toàn huyện Nga Sơn nói chung ạ và vâng, ngoài cầu cho việc à, đời sống trở nên ấm no hạnh phúc điều mong chờ nhiều nhất chắc là cầu cho mùa dưa <laughs> được mùa phải không ạ <laughs> Trên địa bàn toàn huyện thì chúng tôi có một cái chuỗi các di tích lịch sử danh, danh lam và thắng cảnh. Hàng năm, Ban Thường vụ huyện ủy quyết định tổ chức các cái lễ hội, đặc biệt là lễ hội Man Tiêm nhằm mục đích giáo dục cho lớp lớp con cháu tưởng nhớ và tri ân những người đã có công khai khẩn ra cái vùng đất giáo dục tinh thần lao động bất khuất kiên cường của đức thánh mai an tiêm được tìm hiểu về nguồn gốc của quả dưa hấu chúng tôi náo nước lên đường tìm đến ruộng trồng dưa hấu của người dân nga sơn một sản vật nổi tiếng không chỉ ở xứ thanh mà còn là của cả việt nam rời à, đền thờ Mai An Tiêm chúng tôi đã có mặt tại vườn dưa. Ở đây thì à, những cái trái dưa đã à, gần bước vào thời kỳ thu hoạch. À, vâng ạ, đây là một trong những cái loại dưa rất là nổi tiếng của xứ Thanh và hãy cùng trò chuyện với những người trồng dưa để hiểu xem làm thế nào để họ có thể sản xuất ra những cái giống dưa rất là thơm ngon và bổ dưỡng này. Chào chị ạ. Vâng ạ, chào anh các chị ạ. Dạ, chị đang chăm sóc dưa ạ? À? Dạ phải vâng ạ. Cái nghề trồng dưa thì đã góp phần như thế nào để ừ, phát triển kinh tế của địa phương cũng như là trang trải những cái nhu cầu của gia đình chị? Chúng tôi thì là thấy cái cái ờ, trồng cái cái quả dưa này là nó có thể là đem ờ, lợi nhuận và kinh tế hơn, cao hơn cho nên là chúng tôi ờ, luôn luôn duy trì cái, cái giống này. Mọi người vẫn thường nhắc đến là dưa ở Nga Sơn thì rất là à, đỏ ngọt Vâng. gắn với cái sự tích mai ăn tiêm không biết là đó có phải là cái sự khác biệt đối với những cái giống dưa khác không hay là còn những cái gì khác chắc là nó có cái giống dưa này từ ờ, thủa à, xưa đến bây giờ thì ờ, chúng tôi vẫn cứ duy trì cái giống dưa này. Ờ, không biết là cái nghề trồng dưa thì nó đã góp phần như thế nào đối với cái việc mà phát triển kinh tế cũng như là trang trải những cái nhu cầu trong cuộc sống của gia đình ạ? Nói chung là trồng cây dưa này thì là nó cũng là phát triển kinh tế hơn là những cái cây giống khác chẳng hạn như là cây ngô hay là cây lạc à, thì theo chúng tôi là trồng cái cái giống dưa này là nó vẫn phát triển kinh tế hơn cho nên là chúng tôi vẫn duy trì từ xưa đến giờ. Ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, ngoài lúa thì dưa hấu được coi là cây trồng chính đem lại nguồn thu nhập cho người dân. Hiện ở Nga Sơn có hàng trăm hộ trồng dưa hấu mai an tiêm. Đây là sản vật nổi tiếng bởi không nơi đâu trồng dưa hấu cho quả to, ruột đỏ, vỏ mỏng và có hương vị thơm và hàm lượng đường trong dưa ngọt như đất ở Nga Sơn. Vì vậy, từ bao đời nay, người dân ở đây vẫn duy trì giống dưa hấu mai An tiêm này. À, trong các cái ờ, quy trình để ờ, trồng dưa thì cái công đoạn nào là vất vả nhất ạ? À, thưa với chị là công đoạn là tưới là vất vả nhất ạ. À thế ạ. Ở đây thì bọn em có bốn bạn trẻ đi trải nghiệm và để giúp cho những người bạn trẻ hiểu được để làm nên một quả dưa thì cái quy trình sản xuất của nó vất vả như thế nào thì sau đây chị có đồng ý để cho các bạn ấy tham gia trải nghiệm tưới nước cho dưa được không ạ? và chị sẽ là người đánh giá xem ai sẽ là người tưới nước dưa chuyên nghiệp nhất. Mọi người sẵn sàng không? Sẵn sàng. Mọi người đi lấy nước để tưới dưa Bắt đầu Bốn nhân vật trải nghiệm được chia làm hai đội chơi với hai tên gọi rất là thú vị đó là đội cán ngắn và đội cán dài thì đã hoàn thành xong <laughs> à, phần thi tưới nước cho dưa. Không biết là chị Thủy quan sát thì cảm thấy là hai đội chơi là ai là những người tưới dưa chuyên nghiệp và đúng kỹ ờ, kỹ thuật nhất ạ? ờ theo tôi thì là bốn à, bạn tứ thì là tôi thấy là ờ, hai bạn ở bên cắn ngắn là chuyên nghiệp hơn là hai bạn cắn dài đội cắn ngắn thì đã giành phần thắng trong cuộc thi tưới nước cho dưa cảm xúc của các bạn như thế nào khi mà được tham gia trải nghiệm một cái công việc rất là à, khó nhọc của những người trồng dưa qua quá trình tưới nước chúng tôi mới thấy được rằng làm ra một quả dưa để bán không phải là dễ và khẳng định được là đây đúng là mồ hôi công sức các anh chị có thể thấy là chúng tôi tái mồ hôi Chia tay câu chuyện về quả dưa hấu của Mai An Tiêm, chúng tôi tìm đến địa danh chứa đựng câu chuyện tình huyền thoại nổi tiếng của vùng đất Nga Sơn. à, rất vui ờ, được gặp đúng ờ, chính xác ờ, dạ bọn em là dạ. nhóm các bạn trẻ tham gia chương trình vâng, à, dạ, vâng, trải nghiệm Atlas miền Trung hôm nay đến à. hang động từ thức rồi. cảnh ở đây đẹp quá anh nhờ vâng à, đây thì toàn là cảnh tự nhiên À, thưa quý vị và các bạn, nét mình dưới chân dãy núi Tam Điệp, động Từ Thức từ lâu đã được biết đến như là một danh thắng nổi tiếng của xứ Thanh, không chỉ bởi vẻ đẹp của phong cảnh nơi đây mà còn bởi vẻ đẹp từ một truyền thuyết rất hay về tình yêu của chàng Từ Thức và nàng Giáng Hương. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá danh thắng này. Kính thưa quý khách, cách đây gần 300 năm vào thế kỷ thứ 18, thì nhà bác học Lê Quý Đôn, ông là người đầu tiên tìm ra kỳ quan cảnh đẹp ở động này. Hình tượng thứ nhất đây chính là quả đào tiên đấy ạ. Và đằng sau quả đào tiên tự như nàng dáng hương đang mặc một chiếc áo dài và vâng, có thể nói là đang à, bay ở đằng sau quả đào tiên đấy ạ. Động tử thức được chia thành hai cung và ba cảnh. Cảnh thứ nhất là ông tử thức đã gặp tiên và lấy tiên và để câu chuyện à, cầu thức gặp tiên và lấy tiên à, đi đến đâu thì xin mời quý khách tiếp tục đi vào cung bên trong động từ thức hay còn gọi là động Bích Đào, là hang động được thiên nhiên ban tặng nhiều nhũ đá có hình thù độc đáo và được gắn liền với truyền thuyết về chàng tư thức và nàng tiên dáng hương. Nhũ lấp lánh tượng kho vàng, kho bạc, nhũ thì như trái tim, áng mây trôi hay chiếc áo. Những nhũ đá đa dạng đã làm tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của con người. Động có phần ngoài khá rộng, bên trên là mái trần hình vòng cung giống như một chiếc bát khổng lồ úp xuống. Bên dưới mái vòng cung là một nhũ đá mang hình dáng của trái đào tiên. Vì vậy, động có tên là động Bích Đào. Vâng, quý khách đã biết là cảnh ông từ thứ đỡ gặp tiên và lấy tiên. Thì đến cảnh này, thì là mọi chuyện lại hoàn toàn khác khi ông tổ Thức ở trên thiên đình được à, một năm ở trên thiên đình dạ. thì tương đương với là 365 năm ở dưới hạ giới thì đến lúc này thì ở trên thiên đình thì à, ông tổ Thức thì bản chất là người ở quê chính vì vậy mà ông cho rằng ở trên thiên đình thì không có tiếng chim kêu không có gà gợi sáng không có đồng ruộng phì nhiêu ừ. đấy ông đã cảm thấy là buồn bã chính vì vậy mà ông đã muốn trở về quê rơi rơi mọi người ơi rơi này rơi Vâng thưa quý vị và các bạn, động từ thức không chỉ là một thực thể im lìm bởi một truyền thuyết tình yêu hàng ngàn năm mà ở đây còn có những thực thể vẫn đang rất sống động và đây là những chú rơi. Đi sâu vào phía trong, lòng động càng mở rộng ra và những điều bất ngờ thú vị đang chờ chúng tôi ở phía trước. Đó là khi gõ vào những khối thạch nhũ có tiếng như một cây đàn bằng đá. Đây là cảnh thứ hai của hang ờ, anh Hợp gõ vào nó tạo được cái tiếng vang vang vọng vọng đúng không rồi được rồi đấy đây là cung cảnh cuối cùng và đây là rất chi là rộng khi mà ông từ thức mà trở về đến hạ giới ấy, thì những người già trong quê thì đã mất những người còn sống thì không nhận biết rằng ông từ thức là ai nữa và quê hương xóm làng thì lại quá nhiều đổi thay bởi vì thế mà ông không thể nào mà biết rằng quê hương của mình là đâu nữa chính vì vậy mà ông đã quyết định quay trở lại cảnh thiên đình thì khi lên đến cảnh thiên đình thì lúc này cổng trời đã đóng lại và ông đã quyết định quay trở lại hạ giới một lần nữa cuối cùng ông từ thức đi mãi đi mãi thì ông đã dừng chân tại năm ngọn núi ngũ hoành sơn ông già yếu thì ông đã hóa thân tại nơi đây và hình ảnh cuối cùng ở động này là trái tim của cô lụa là mối tình đầu của ông từ thức mà đã chờ ông à, trong vòng 365 năm với một khoảng thời gian dài như vậy thì trái tim của cô lụa là cuối cùng đã đá ở cạnh biên mộ của ông và và có thể nói đến cái câu chuyện là từ thức gặp tiền và lấy tiền đến đây cũng là xin hết à, cảm ơn anh Hoan rất là nhiều À, vâng thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tham quan động từ thức chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây và đó là lý do vì sao mà đến thăm miền quê Nga Sơn huyền thoại chúng ta không thể nào không ghé thăm động từ thức. Rời khởi động từ thức, chúng tôi không khỏi tò mò về địa danh tuyệt đẹp mà tiên nữ Giáng Hương lần đầu tiên gặp chàng nho sinh từ thức và chúng tôi đã quyết định tìm đến chùa Tiên, nơi bắt đầu câu chuyện tình Tiên Trần huyền thoại. Chùa Tiên được biết đến như là một à, điểm đầu tiên mà nàng Giáng Hương và chàng Từ Thức đã gặp nhau ở hội Hoa Mẫu Đơn và hãy cùng chúng tôi à, vào trong ngôi chùa này để khám phá về cái địa danh này ngay bây giờ. chùa Tiên có tên chữ là chùa Mậu Nam, nhưng dân gian vẫn thường quen gọi là chùa Tiên. Chùa có lối kiến trúc thời Nguyễn được xây theo kiểu cuốn vòm, lợp ngói mũ hài hòa và cân đối. Nội thất bên trong chùa được bày trí khá đơn giản nhưng vẫn mang nét đặc trưng của một ngôi chùa Việt. Xưa kia quanh chùa là rừng hoa đào, hoa mẫu đơn. Chính cảnh sắc tuyệt đẹp của chùa Tiên đã tạo nên truyền thuyết tiên nữ dáng hương. Vì say mê cảnh đẹp, đã hạ giới ngắm hoa và gặp chàng nho sinh từ thức mà đến nay người dân Nga Sơn vẫn kể lại qua bao thế hệ. Sở dĩ Chùa Tiên trở thành danh thắng của vùng đất Nga Sơn là do địa thế nằm ngay cạnh hồ Đồng Vụa và dựa lưng vào núi Nhà Bà nhìn thẳng ra Biển Đông. Nằm cạnh Chùa Tiên, vẻ đẹp của hồ Động Vụa đã níu chân chúng tôi và chúng tôi đã rất bất ngờ khi khám phá vẻ đẹp quyến rũ của nơi này. cháu thấy ờ, cứ mỗi một danh thắng thì thường gắn với rất là nhiều những truyền thuyết hay không biết là cái khu vực hồ đồng vụa này thì có cái truyền thuyết hay nào không bác nhở trong truyền thuyết thì ông Thực Thức và cô Tiên Giáng Hương là có một lần xuống gặp ờ, nhau Chủ Tiên và cũng đồng thời xuống đến đây để tắm ở cái hồ này. À. Cho nên là có một thời kỳ trước kia người ta gọi là hồ Tiên. Nhưng mà sau này là nó thuộc vào cái cái cái hồ này thuộc vào cái xứ đồng đồng vua thì người ta gọi là hồ đồng vua cho nó dễ dễ nhớ. Dễ nhớ. Nếu như chùa Tiên là cảnh tiên, cõi Phật, thì hộ động vua một điểm đến lý tưởng của du khách có thể buông câu ngắm nhìn trời đất thanh bình. Hồ được cấu tạo trong đá phiến và đá vôi rộng trên 20 hecta, ôm bọc lấy ba mặt của hồ là núi Vạn Sơn, thuộc hệ thống núi Tam Điệp. Nước trong hồ được dồn về từ các thung lũng núi xung quanh. Đã nhiều thế kỷ đi qua, với biết bao mùa xuân hạ thu đông, hồ động Vụa vẫn đầy và trong như thế. và trước vẻ đẹp của hồ Đồng Hụa, chúng tôi mỗi người đều có những cảm nhận, những cảm xúc riêng của mình. khi mà tôi đến đây á tôi đã nhìn thấy cái hồ này và cái, cái núi này tôi đẹp cảm thấy sung sướng rồi và khi được lên đây nhìn hồ nó cảm nhận nó cảm thấy tinh thần nó thư thái và nó khoan thai <laughs> còn anh uh, tứ ạ à? tôi đi rất là nhiều nơi có rất nhiều hồ trên núi nhưng đây có lẽ là một cái hồ rất là đặc biệt nói như anh cường vừa nói là đến đây thì cảm giác là nó rất là thư thái và giống như mình đang lên tiên cảnh <laughs> vật thì rất là đẹp và rất là nên thơ vâng thế còn anh minh thì cảm nhận như nào à, đến đây thì mình cảm thấy là không gian ở đây rất là tuyệt vời cảm thấy à, rất là thoải mái thư giãn đặc biệt là khi mà ngồi trên thuyền mình có cảm giác giống như là mình đang đi trên một cái con đường mà cảm giác như đang đi đến thiên đường ấy thoải vâng. mái buổi chiều buổi chiều vui vẻ vui vẻ hạnh hạnh phúc sảng khoái sảng khoái tuyệt vời tuyệt vời cuốn cuốn <laughs> Vâng và tôi nghĩ rằng là cảm nhận của những cái thành viên của chuyến đi cũng sẽ là cảm nhận chung của những ai khi mà được đến tận nơi để chiêm ngưỡng cái phong cảnh ở nơi đây. Và đó là lý do vì sao chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về những danh lam thắng cảnh ờ, của giải đất miền Trung xinh đẹp cũng như là của đất nước Việt Nam. Vâng thưa quý vị, uh, chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông. À, theo câu ca dao xưa thì chúng tôi đã đến với vùng trồng cói nổi tiếng ở huyện Nga Sơn. Những cánh đồng cói rất là rộng ạ. <laughs> Chào anh ạ. Chào đoàn. <laughs> anh đang làm công việc gì đấy ạ? À? à, tôi đang cắt cói. Dân Nga Sơn ông bắt đầu vào mùa thu hoạch. Đấy. Trải nghiệm đầu tiên của chúng tôi ở làng trú cói chính là công đoạn cắt cói ngoài đồng. Nhìn tưởng như đơn giản nhưng nếu bạn không có kinh nghiệm thì không dễ dàng để cắt cả cánh đồng cói như những người dân ở đây. Anh tứ nào? Vâng, từ phần đầu tiên của anh kiên thì à, chúng tôi sẽ mang những cái phần cói vừa được cắt tươi này để về nhà và tìm hiểu thêm những cái công đoạn của việc làm ra chiếc chiếu nổi tiếng của huyện La Sơn. Cói Nga Sơn nổi tiếng là sợi nhỏ, dài, óng mượt. Điều đặc biệt là ít có nơi nào trồng được cói dài như nơi này. Loại cói chuyên dùng để dệt nên những tấm chiếu vừa đẹp lại vừa bền. Nghề chiếu cói Nga Sơn có hầu hết ở các xã trong huyện. Người dân nơi đây làm nhiều loại chiếu khác nhau như chiếu đậu, chiếu hoa, chiếu kẻ hình. Mỗi loại chiếu có những ưu điểm riêng, trong đó chiếu đậu là loại chiếu đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Chiếu cói Nga Sơn là món quà quý và nặng tay nhưng nặng hơn cả là tình của đất, của người làm nên nó. Em chào các chị ạ. Hai dì là đang làm công đoạn, đây là gọi là công đoạn gì ạ? À, dệt chiếu. Dạ. Anh Yên ơi, một năm thì nhà mình ờ, làm được bao nhiêu chiếc chiếu anh ạ? À, một năm thì nó chẳng kể được. Ta chỉ cần tính ờ, quân bình là ví dụ như nhà đây là làm hai vàng hai vàng là cứ mỗi vàng sẽ làm được 4 chiếc hai vàng là 8 chiếc đấy đấy là trong ngày Và đây là công việc chính của gia đình mình à? Vâng, đây là gia đình ờ, chỉ có nghề chính là nghề làm chiếu thôi. Cái nguồn kinh tế mang lại thì cũng khá ổn định cho nên mình mới coi đấy là công việc chính phải vâng, không? nghĩ là cái cái này là cái nghề của cha ông để lại nên là mình cứ phải thực hành vậy em thấy à, mọi người hay ca ngợi là chiếu nga sơn là cái loại chiếu vừa chắc vừa bền đúng không vừa đẹp nữa thế thì cái đầu ra cho nó là chủ yếu ở trên địa bàn huyện thôi hay là cả nước hay là có không, xuất khẩu cái không cái chiếu nga sơn này đã có tiếng từ xưa rồi dạ. có nghĩa là để tiêu thụ cả trên thị trường trong nước và cả nước ngoài nữa dạ. chị làm chiếu bao nhiêu năm rồi chị về đây hơn hai chục năm rồi làm nông thôn rồi mình làm chiếu vậy thôi Dạ. Có thể nói rằng là nghề chiếu ở Nga Sơn thì được người dân lưu giữ rất là tốt Bởi vì cái công việc này thì nó vẫn thực sự mang lại cái nguồn thu nhập đáng kể cho bà con Những trải nghiệm thú vị ở làng Chiếu Cói đã kết thúc ngày đầu tiên trong hành trình của chúng tôi Lúc này, hoàng hôn đã buông xuống và chúng tôi vẫn còn một địa điểm về đêm khá hấp dẫn muốn khám phá À, thưa quý vị, như bất kỳ một vùng quê nào khác trên đất nước Việt Nam, đêm ở Nga Sơn cũng rất bình yên và chúng tôi thì rất là may mắn đã được gia đình chú Vũ Văn Bảo, à, chủ của nhà hàng Vũ Bảo, đồng ý cho trải nghiệm món gỏi nhịch, một trong những món ăn cực kỳ hấp dẫn của huyện Nga Sơn. chào chào chú Bảo ạ. Chào em. Dạ vâng, chào chị ạ. Chào các anh bọn cháu thì rất là háo hức vì được ờ, gia đình ờ, đồng ý cho trải nghiệm cách làm món gỏi nhịch chú có thể giới thiệu sơ qua một ít trước khi chúng ta bắt đầu các cái công đoạn để làm món này được không ạ ở đây là cái cái món ăn này là món ăn truyền thống từ xa xưa cho đến bây giờ nhưng mà cái người khơi dân đại chính là nhà hàng quốc bảo đã xây dựng đến hôm nay được 20 năm. À, dạ. Có người nói rằng là nếu như đến Nga Sơn mà chưa ăn gỏi nhạch thì coi như là chưa đến Nga Sơn. À, để xem món này hấp dẫn như thế nào thì chúng ta sẽ à, thử trải nghiệm. Em đang làm cái gì nhỉ? Là em đang à, chế biến một cái món gỏi nhạch à, đặc sản của Nga Sơn gì ạ? Đây là đầu bếp của gia đình mình đúng không vâng, ạ? Dạ. dạ vâng. À. Thì em giới thiệu đầu tiên là chúng ta sẽ lột ra, sau đấy là sẽ à, tách xương ra em đã xong cái phần uh, ờ, lọc xương và sau đấy là giờ em chuyển sang phần sái ạ và sau đấy là em sẽ tiến hành ờ, ướp gia vị ạ ta sẽ trộn thính ạ sau khi bỏ thính vào thì mọi người thấy nó rất là thơm đúng không vâng, rất là dậy mùi và sau đây là công đoạn trang trí ạ ta đã hoàn thành xong công đoạn làm gỏi nhịch của đặc sản của Nga Sơn rồi ạ. Gỏi nhịch thì có lẽ là cách chế biến này nó cũng không khác biệt giữa những cái vùng đất khác nhau nhưng mà chắc có lẽ vâng. cái điểm khác biệt là cái gia vị ăn kèm với nó đúng không? Dạ vâng đúng rồi chị ạ. Và điểm khác biệt lớn nhất là, là, là ở cái nước chấm. Thì cái nước chấm này là nước chấm được tạo ra từ gia vị truyền thống của nhà nhà hàng lên mới tạo được cái hương vị ờ, ngon. Điều thú vị đối với chúng tôi là món gỏi nhạch này ăn kèm với nhiều loại rau lá khác nhau như lá chanh, lá mơ, rau húng, tía tô, bạc hà nhằm tăng thêm hương vị và cân bằng tính hàn của cá nhạch. Người dân Nga Sơn khi thiết khách sẽ bày ra mâm cùng với hai chai rượu nếp. Chủ và khách sẽ cùng thưởng thức gỏi cá, vừa trò chuyện bên chén rượu cay nồng, vừa cuốn gỏi mời nhau, thể hiện sự mến khách và lối sống giản dị, nghĩa tình. Gỏi cá nhạch còn là niềm tự hào, là nét văn hóa ẩm thực tinh tế của người dân Nga Sơn. Sau khi được thưởng thức món gỏi nhạch, chúng tôi như được tiếp thêm năng lượng, cảm giác mệt mỏi sau một ngày thực hiện hành trình khám phá tan biến. Chúng tôi tiếp tục lên đường chinh phục con đường trèo, nơi có dấu chân người xưa nằm trên dãy núi Tam Điệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, à, Mỗi mùa danh lam thắng cảnh của huyện Nga Sơn thì dường như đều nhuộm màu sắc huyền thoại. À, vì sao lại nói là như vậy? Con đường mà chúng tôi đang khám phá ở đây à, sẽ minh chứng cho điều đó. Và anh à, Mai Văn Dũng, trưởng phòng văn hóa thông tin của huyện Nga Sơn sẽ bật mí cho chúng ta vì sao mà cái con đường này nó lại có sắc màu huyền thoại như thế. Ngày xưa ấy, xã Nga An ở bên này và xã Nga Điền bên kia thì nếu như mà họ đi bằng cái con đường bộ khác ấy, thì nó rất là dài mà họ đi bằng cái con đường tắt này nó chỉ có 500 mét thôi thế thì qua cái thời gian lịch sử nó đi nó quá là lâu như thế và cái bước chân họ để lại nó hằn lên trên những viên đá và cụ thể là mình sẽ chỉ cho các bạn thấy đường thì đi lâu mà có còn dấu chân mà đi lâu thì sẽ tạo thành đúng là nó rất là vừa vặn với bàn chân quê hương uh, nga an này thì thường gọi là đây là dấu chân người xưa mọi người lên đi đi từ đây lên trên đỉnh của nó thì rất nhiều bởi vì có những cái viên đá là không thể bước vào chỗ khác được mà đành phải bước vào cái chỗ đó thì à. nó mới đi được bình thường nó bằng phẳng như này nhưng mà riêng chỗ này nó lõm khoảng chừng à. 5 phân như thế này thì các bạn biết là biết bao nhiêu nghìn đời để mà nó nó nó nó, nó mài Bao có con ta cũng sẽ vượt qua dù để lên tới đỉnh của đường trèo chỉ mất 500 mét, nhưng thử thách của chúng tôi là phải vượt qua một chặng đường đá gập ghềnh, những cây gai cứa vào người và thời tiết khá nóng bức. Dẫu vậy, tất cả đều không phải là trở ngại với chúng tôi bởi cảm giác chinh phục con đường chèo này sẽ là những cảm xúc khó quên trong chuyến hành trình về Nga Sơn. cùng nhau vách vai, đường vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày ấy, không xa xôi, ta sẽ không xa rồi và chúng ta là người chiến thắng. <laughs> Thế là chúng ta đã lên tới đỉnh của cái đường chèo nhá để có thể trèo lên đến đỉnh thì chúng tôi cảm thấy à, hơi mệt một chút nhưng mà một lần được đặt dấu chân của mình lên những dấu chân của người xưa đó là một cảm giác rất là thích thú và nếu đến với miền quê Nga Sơn huyền thoại hãy thử một lần khám phá đường trèo dấu chân ngày xưa chắc chắn sẽ là những trải nghiệm không bao giờ quên được. Chúng Nga Sơn, miền quê huyền thoại quê hương của những câu chuyện cổ tích sẽ còn những điểm đến hấp dẫn du khách về với quê hương của chiếu cói, của dưa hấu, của tình đất, tình quê quyến rũ này khi có dịp quay trở lại nơi đây.